no no đi làm làm bảo đến trưa luôn không đói you. Nhìn đẹp ấy nhỉ tự làm bánh gối ăn sáng ngón tay ngỏ vợ đấy chứ vành ngăn bên gối làm nóng như cái cây sao? Đang tiêu. Nó <coughs> cây cây đây để anh chấm vừa tương ớt ừ. Đấy, pha nước chấm như này ạ, chấm nem cũng không? Cho được tương ớt Xong để vào trong đá Nó làm rồi tiêu em cho nhập tiêu quá mình gối tự làm giá tự làm ăn toàn bộ nhà tự làm giá bên này làm mập hơn sáng ra ăn mừng rối để đi làm mình to đấy nhân là bằng cái gì đó nhân với nem ấy. thịt mộc nhĩ miến cà rốt rau thơm tiêu hành cuốn lại này cuốn lại như thế à? Vâng, cho vào đây nào. Cuốn lại ra. trước 14 Rộng nhất 14 Ngon quá các bạn ạ Mời các bạn ăn sáng nhá Không quên gì đấy Cho nước vào, nó mới dính Quên nước vào cái viền đấy ừ. vào nó mới dính ờ, à, phải dính. Ừ, cái cuối cùng ngon đấy nhìn hấp dẫn đấy chứ nhìn hấp dẫn đấy nhé vàng đẹp cái này để vào tủ lạnh lần sau lại làm tiếp rồi 많아. quả ốc lắm bảo quản được lâu hai bốn năm sáu <clears throat> ba này chín chiếc mình ăn trước trên đây là 10 còn một chiếc mình ăn là 11 mình nhân hai chiếc này là no no để làm làm bảo đến trưa luôn không gọi các bạn có thể làm tự làm bánh rối tại nhà nhé. Dạ. ngon nhỉ ngon lắm